ký ức chiến tranh. Ký ức của người lính quân tăng cường thủ đô Hà Nội. Những kỷ niệm khó quên. Tác giả Đại tá Phạm Quang Hiệp, Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội. Đầu năm 1972, tôi tình nguyện nhập ngũ và chính thức trở thành người lính khi mới bước sang tuổi 18, đúng 18 ngày. Tôi được biên chế vào tiểu đội 11, trung đội 4, đại đội 48, tiểu đoàn 56, trung đoàn 59, bộ tư lệnh thủ đô. Sau đó được chọn đào tạo thành tiểu đội trưởng. Khi trở thành tiểu đội trưởng, tôi trực tiếp tham gia huấn luyện đại đội 68 tiểu đoàn 66, trung đoàn 59 từ 15 tháng 9 năm 1972 và huấn luyện đi chiến đấu cùng đại đội 92, tiểu đoàn 78, trung đoàn 59. Ngày tôi vào Nam chiến đấu, mẹ biết tin tìm đến ga Thường Tín từ mờ sáng. Thương tôi còn quá trẻ, mẹ nén xúc động, căn dặn và động viên tôi giữ gìn sức khỏe, cố gắng làm tròn nhiệm vụ để ngày chiến thắng trở về đoàn tụ với gia đình. Giờ tàu chạy, mọi người ùa vào sân ga, bộ đội nhoài ra cửa sổ các toa tàu vẫy tay từ biệt với nỗi xúc động dâng trào, bóng mẹ nhòa khuất dần. Hình ảnh mẹ tôi khi đó in đậm trong tâm trí tôi suốt những năm tháng chiến đấu và trong suốt cuộc đời tôi. Vượt hàng nghìn cây số, phần lớn hành quân đêm qua Trường Sơn Tây trên đất Lào đến ngã ba Đông Dương, qua Campuchia tới sông Vàm Cỏ Đông, vượt cánh đồng chó ngáp khu vực Mỏ Vẹt, tỉnh Tây Ninh, giáp tỉnh Phê Riêng, Campuchia. Đó là cánh đồng hoang rộng lớn, ngập nước phèn. Đêm tối như bưng, mũi nhiều vô kể, đốt rất khó chịu. Cả tiểu đoàn hành quân trên những đám bùng nhùng của cỏ cây lẫn bùn đất dày cả mét hễ sơ ý là thụt chân xuống khó lên được nghiệt ngã hơn có chỗ không dám mặc quần vì phải lội nước lông cỏ và dầm cây bám vào quần cọ sát vào chỗ da mỏng như háng và khoeo chân ngứa rát không chịu nổi buộc phải tổng ngồng mới qua được cuối cùng chúng tôi về đến hậu cứ của tiểu đoàn bốn trung đoàn hai mươi quân khu chín chia tay mỗi người một nơi, chạy nhớ đồng đội thiếu mặt vì có người đã nằm lại Trường Sơn. Do sốt rét ác tính, có người hy sinh do bom đạn địch. Như trong trận pháo ở Tràm Dưỡng, Kiên Giang, bốn bạn tôi là Vũ Hà, tiểu đội trưởng đại đội 91, quê xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, bị mảnh pháo vào bụng và ngực, hy sinh trên võng, nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Dương Văn Sửa, tiểu đội trưởng đại đội 89, nhà ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, bị mảnh đạn xuyên qua đùi. Nguyễn Hữu Sản, tiểu đội trưởng đại đội 92, quê Uy Nỗ, huyện Đông Anh, bị mảnh pháo mất một bên má. Tiểu đội 7 của Nguyễn Hữu Đặng, đại đội 92, quê xã Trần Phú, nay thuộc quận Hoàng Mai, bị một quả đạn pháo giữa đội hình hầu hết bị thương. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Đặng hy sinh ngày 12 tháng 3 1975. Tôi được bổ sung về đại đội 3 tiểu đoàn 4. Trận đánh đồn canh mới, huyện Gò Quao, Rạch Giá để lại bao kỷ niệm buồn vui. Tôi sung phong làm nhiệm vụ cắt rào. Đồn canh mới, án ngữ đồn giao thông thủy trọng yếu khu vực Gò Quao, Vị Thanh. Đồn hình tứ giác kiên cố, có bốn lớp rào thép gai bao quanh Mỗi cạnh đồn ước chừng 40 đến 50 mét. Mỗi góc đồn có một lô cốt. Đêm mùng 5 tháng 12 năm 1974, chúng tôi lặng lẽ rời nơi tạm trú bằng xuồng ba lá tới điểm tập kết, vò nát lá khoai lang với nhọ nồi và mỡ lợn, rồi xoa lên mặt và đùi vì mặc quần đùi để ngụy trang. Xong cả đơn vị chia thành ba mũi, bí mật tiềm nhập áp sát đồn địch theo phương án chiến đấu. Tôi ở mũi chủ yếu, anh Kiểm trung đội phó làm mũi trưởng. Khi cách hàng rào thứ nhất của đồn địch khoảng 20 mét mọi người dừng lại. Anh Kiểm và tôi với kìm cộng lực trườn vào cắt rào. Phải cắt 3 lớp hàng rào thép gai rồi cho nổ mìn DH-10 phá lớp rào còn lại. Mở cửa cho cả mũi vào diệt địch. Đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng mũi và tiếng bọn địch trong đồn vọng ra. Tôi dùng tay vạch cỏ tìm được lớp hàng rào đầu tiên, cặp kìm vào từng sợi thép gai. Anh Kiểm giữ chặt hai bên điểm cắt để không phát ra tiếng động. Từ dưới thấp, nhìn lên thành đồn thấy bóng lính gác đi lại. Thỉnh thoảng chúng bắn pháo sáng để quan sát. Tôi phải giữ thế bất động. Cắt đến lớp rào thứ ba, anh Kiểm ra hiệu cho tôi dẫn cả mũi vào vị trí bỗng tiếng mìn bên mũi thứ yếu phát nổ trước giờ dê do bị địch phát hiện. Mũi chúng tôi không kịp điểm hỏa DH-10, anh em đồng loạt bật dậy hô sung phong, vừa bắn vừa ném thủ pháo, vượt lớp rào còn lại và cả con mương bao quanh nhảy vào đồn. Bọn địch bị bất ngờ, cố chống trả. Anh Kiểm trung đội phó và anh Tho, xạ thủ B41 hy sinh. Một nháng chớp cùng tiếng nổ ngay trước mặt. Chán phải tôi rát bừng, Cùng lúc, một tên địch lao vào, rằng khẩu AK, bị tôi hạ gục. Tôi vừa bắn găm vào các hầm bên thành đồn, vừa tiến về lô cốt nơi góc đồn. Gặp Trần Hữu Cường, thấy máu trên trán tôi, Cường nói. Hiệp bị thương rồi, và cùng bắn vào cửa lô cốt hầm ngầm. Trong lô cốt, qua ánh lửa cháy, khói bộc phá, thấy mấy xác địch dưới nền, tôi vớ được lọ nước hoa nhãn hiệu ba con bảy trong túi áo một tên địch đã chết lưng dựa vách hầm. Xoa vội thay cồn vào vết thương tránh nhiễm trùng. Sau trận đánh, tôi được đưa về điều trị tại quân y trung đoàn 20 ở kênh 6 Kim, huyện Gò Quao. Tôi bị oan vì mùi nước hoa nơi vết thương khi bác sĩ tiếp đón hỏi. Đồng chí quê đâu? Tôi nói, tôi ở Hà Nội. Anh thốt lên. Trời, lính Hà Nội chịu chơi ghê, đánh nhau thế này mà nước hoa thơm nức ra viện về đơn vị, tôi được làm xạ thủ B40 đánh chống càn tại Nha Si, Chùa Mới, huyện Rồng Giềng. Bằng hai quả đạn B40, tôi tiêu diệt hai tốp địch đi đầu trong hai đợt tấn công. Có xe bọc thép M113, máy bay, pháo 105 ly, yểm trợ, làm chúng bỏ chạy tan tác, góp phần giữ chốt. Sau đó tôi cùng đơn vị tiến công địch ở các huyện sát Cần Thơ, trận vây đánh chi đoàn xe bọc thép M113 bảo vệ sân bay giã chiến của địch tại Lộ Tẻ ngày 12 tháng 3 năm 1975 khiến tôi day dứt mãi. Đêm 11 tháng 3, cả đội hình tiểu đoàn 4 chuẩn bị vượt kênh áp sát địch. Lúc giải lao, Nguyễn Hữu Đặng, xạ thủ B41 của đại đội 2 đến đại đội 3 gặp tôi cùng cuốn thuốc hút và trò chuyện vì đã lâu mới gặp. Đặng nói, Hiệp à, khả năng trận này tao kỷ niệm 50 ký thịt của tao để bón lúa miền Tây. Không ngờ hôm sau 12 tháng 3, điều đó đã xảy ra. Khi Đặng vác súng B41 bò theo con lạch nhỏ cắt ngang đường trước đoàn xe, anh nhô lên bắn quả B41 ở cự ly gần vào chiếc M113 đi đầu làm vênh khẩu 12 ly 7 trên xe. Địch hoảng hồn bắn lại, Nguyễn Hữu Đặng anh dũng hy sinh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quyết chiến điểm của Trung đoàn 20 là sân bay Trà Nóc, Cần Thơ, căn cứ của Sư đoàn Không quân số 4 quân đội Sài Gòn. Cả đội hình Trung đoàn 20 đánh địch trên đường hành tiến, suốt từ huyện Gò Quao, Rồng Giềng, tỉnh Kiên Giang, đến huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Ô Môn, rồi đánh chiếm và làm chủ sân bay Trà Nóc, Cần Thơ ngày 30 tháng 4 năm 1975 góp phần làm nên đại thắng mùa xuân. Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh giải phóng, đơn vị tôi lại tham gia chiến đấu chống quân Pol Pot xâm lược, bảo vệ biên giới Tây Nam bên Kinh Vĩnh Tế, từ Bảy Núi, tỉnh An Giang, đến Kiên Lương, Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Tôi lại bị thương trong trận chỉ huy trung đội trinh sát tiểu đoàn 6, trung đoàn 20 tiến công, đánh chiếm và phá hủy hai căn hầm kiên cố của Pol Pot ở Tôn Hôn, tỉnh Tà Keo, Campuchia, giáp Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Ngày 19 tháng 7 năm 1977, khi tôi cảnh giới cho anh em đem vũ khí, chiến lợi phẩm thu được của địch, rút về đơn vị, chúng bắn pháo theo, một mảnh xuyên qua chiếc mũ cối vào bên trái đỉnh đầu. Sau đó tôi được cử ra Bắc học trường sĩ quan chính trị. Ra trường, tôi được điều về Sư đoàn Bộ binh 301 quân khu thủ đô năm 1984, mặt trận Vị Xuyên Hà Giang nóng bỏng. Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô điều ngay Trung đoàn Công binh 544 lên xây dựng trận địa giúp các đơn vị quân khu 2. Sư đoàn Bộ binh 301 điều Đại đội Công binh 2, Tiểu đoàn Công binh 17 và Tiểu đoàn Công binh 4, Tiểu đoàn Bộ binh 6 thuộc Trung đoàn Bộ binh 692 lên phối thuộc với Sư đoàn Bộ binh 314 quân khu 2. Tôi là phái viên của Phòng Chính trị Sư đoàn Bộ binh 301 đi cùng Tiểu đoàn Bộ binh 4, Tiểu đoàn Bộ binh 6 thực hiện nhiệm vụ làm đường cơ động, vận chuyển vũ khí cho các đơn vị chiến đấu tại các cao điểm 1001, 1030, 1059 khu vực Minh Tân, Vị Xuyên. Pháo địch từ bên kia biên giới liên tục bắn sang đất ta, từ Vị Xuyên đến thị xã Hà Giang nhất là dịp sát Tết Bính Dần 1986. Có ngày chúng bắn suốt từ 4 giờ sáng đến 16 giờ chiều, băm nát đoạn đường từ làng nghệ qua trận địa pháo của sư đoàn bộ binh 314 ở dốc Ba Khoanh đến làng binh, làm cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 4 và tiểu đoàn bộ binh 6 phải vất vả nhiều đêm hàn gắn. Nhưng việc đó đã góp phần vào những trận thắng oanh liệt của các đơn vị chiến đấu, trừng trị quân xâm lược giành lại từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Khi Trung đoàn Bộ binh 59 được khôi phục, từ trưởng ban tuyên huấn Sư đoàn Bộ binh 301, tôi được bổ nhiệm làm phó chỉ huy về chính trị Trung đoàn Bộ binh 59. Đây là đơn vị tôi từng nhập ngũ năm 1972. Thật thú vị, sau bao nhiêu năm phiêu bạt, tôi lại được trở về Hà Nội, nơi sinh ra, lớn lên và bước vào cuộc đời binh nghiệp. Có dịp gặp lại đồng đội cũ, người còn, người mất. Có người thành đạt, từng giữ cương vị quan trọng trong các bộ ngành. Nhưng có người cuộc sống còn khó khăn. Thương tật, bệnh tật, sức khỏe suy giảm. Tuy điều kiện hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ vẫn luôn vượt lên số phận, sống vì mọi người và không quên đồng đội, nhất là những người đã hy sinh. Trong đó không ít liệt sĩ nay vẫn chưa tìm thấy mộ. Với những trải nghiệm qua ba cuộc chiến tranh cùng những kỷ niệm khó quên của đời quân ngũ, tôi luôn cảm phục những người lính thủ đô cả trong thời chiến và trong thời bình, cả khi tại ngũ cũng như khi về với đời thường. Bất kỳ ở đâu cũng dễ nhận ra họ bởi tư chất văn hóa, nét tài hoa và sự vô tư